khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết ừ. tại vì lúc đầu bạn nó nói là duy á duy nhắn tin cho tao á duy duy cua tao đó nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn dạ, để cua con ừ. dạ đúng rồi nên là hả khoảng đó là quen nhau là tụi con uh, giấu giấu cho đó. bạn bè với lại ừ. cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học nên là cũng không có cho ai biết tới khoảng ờ, giữa năm lớp 11 mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sát với nhau hoài <laughs> đầu mọi người mới nghi ngờ mới biết ừ. đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà Duy theo đuổi là con chứ không phải dạ, là chắc kia. cũng uh, giữa năm lớp 11 lúc đó bạn ấy làm sao bạn đó với con nghĩ chơi nhau luôn <laughs> dạ con chào cô học dân và chú quốc thuận con tên là nguyễn thị kim ngân năm nay à, con 27 à, tuổi ừ. à, nghề nghiệp của con là kinh doanh hàng thái ở thành phố hồ chí minh nè rồi mời con dạ chào à, chú thuận cô học dân con là lê duy thì con đang hiện tại là làm bên mảnh tài chính ngân hàng hiện tại con đang sinh sống ở quận 8 ừ. chung với vợ con yeah. ô duy ơi mà là con là bao nhiêu tuổi dạ con năm nay uh, ờ, 27 tuổi 27 tuổi dạ. hai đứa hai chồng bằng nhau dạ ừ. chắc là đoán đi đoán quen em, nhau em đoán chị cái đoán hai đứa này là đi học học chung với nhau từ thời tiểu học và tụi nó là có một cái thời gian coi như gắn bó với nhau à. từ tuổi thơ cho đến thiếu niên và bắt đầu quen nhau và yêu nhau và cưới nhau luôn đúng, đúng không con? dạ tụi con là quen nhau lúc uh, cuối năm lớp 10 là hiện tại là đã quen nhau được 12 năm bạn này uh, cũng học chung với con luôn ừ. là bạn ngồi đầu bàn còn con là ngồi cuối bàn nhưng mà à, đầu năm cho tới cuối năm là tụi con không có nói chuyện với nhà tụi con không có quan tâm tới uh, cuối năm luôn bạn này mới uh, nhắn tin cho một cái bạn chơi thân với con là một bạn gái ừ. thì à, bạn gái đó mới nói với con là bạn này đang tính cua bạn đó nhưng mà thật ra là bạn này là muốn tìm cách để uh, liên hệ với con tại vì bạn gái đó là chơi thân với con nhất có nghĩa là giả bộ mượn bạn gái cái bắt cầu để mà dạ. mà, mà quen con đó đúng không dạ đúng rồi duy ơi cái dạ. điểm nào ở kim ngân mà con lại muốn tiếp cận với bạn này và con lại thích bạn này ờ, con nghĩ là cái uh, ánh nhìn đầu tiên nó quan trọng sắc ca về sắc ca không dạ giỏi và xinh đẹp dạ. đẹp đúng không hiền hiền dạ à, hiền thì không hiền à, hiền thì không hiền à không à, hiền dạ. đẹp giỏi mà không hiền à. nhưng mà trong lớp của con là có ngoài con ra là có có có đứa nào nó theo đuổi ngân không Ờ, con nghĩ là không Con mình con rồi đúng không? Dạ. Chỉ có mình con mới nhận ra được cái vậy con, đặc biệt của Ngân Vậy là con một mình một ngựa thì con đâu có phải ờ, ừ. chiến đấu với ai nữa dạ. Cho nên là ờ, chắc là con chinh phục bạn Ngân là không có khó lắm đúng không? Dạ cũng ờ, cũng khó tại vì cũng phải hai mất phải hai ba tháng Ừ Dạ ừ. Ồ nhưng mà cái mối tình học trò lúc đó là chắc cũng phải coi dấu như là ừ. giấu giếm ừ. giấu giếm bạn bè dạ, sợ bạn bè nó chọc dạ Đúng có rồi. khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết ừ. tại vì lúc đầu bạn nó nói là duy á duy nhắn tin cho tao á duy duy cua tao đó nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn dạ, đó để rồi. cua con ừ. dạ đúng rồi nên là hả khoảng đó là quen nhau là tụi con uh, giấu giấu bạn cho đó. bạn bè với lại ừ. cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học nên là cũng không có cho ai biết tới khoảng ờ, giữa năm lớp 11 mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sáp với nhau hoài <laughs> đầu mọi người mới nghi ngờ mới biết ừ. đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà duy theo đuổi là con chứ không phải dạ là bạn chắc kia. cũng uh, giữa năm lớp 11 lúc đó bạn ấy làm sao bạn đó với con nghỉ chơi nhau luôn <laughs> nhưng mà chắc bạn đó biết thì lúc ấy chắc tụi con công khai rồi đúng không dạ đúng chắc rồi lúc ở trường cũng biết rồi dạ. gia đình ờ, tụi con biết không ba mẹ con thì à, lúc đó thì chắc chưa biết tầm khoảng uh, con nghĩ là cuối năm 11 hoặc là đầu năm 12 á thì ừ. mới biết tại vì lúc đó tụi con đi học tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá nên là ừ. thầy cô cũng biết luôn cái uh, bị mời phụ huynh vô <laughs> rồi uh, thầy cô mới bắt đầu nói là anh chị uh, coi lại cháu là vậy đó đó là gia đình con còn gia đình duy sao dạ gia đình con thì dễ tại mẹ con con cũng có chở ngân về chơi với ba mẹ mấy lần ừ. thì à, ba mẹ con cũng dễ ừ. cũng ờ, chấp thuận vậy con mỗi lần không? đi chơi chắc phải lén đúng không dạ đúng rồi <laughs> đi chơi thì cứ phải đúng 10 giờ là phải ừ. về nhà tại vì ừ. sau 10 giờ là ba con sẽ gọi rất là nhiều luôn nhưng mà có bao giờ ba mẹ bắt gặp không dạ ba mẹ bắt gặp là chưa ừ. dạ chỉ có là con đi chơi về trễ quá thì uh, ba con gọi hoài xong rồi cái uh, về thì bị la ừ. Ừ. rồi suốt thời gian tụi con yêu nhau 12 năm vậy á là ở bên nhau đủ 12 năm hay là có ờ, xa cách năm nào không? Dạ, tụi con là cũng quen nhau như vậy luôn Là ừ. chỉ có chia tay một lần là lúc uh, tụi con mới quen là tầm lớp 11 Dạ là, chỉ có một lần đó duy nhất thôi Dạ đúng rồi, sau này thì tụi con cứ quen nhau suốt như vậy Nhưng mà có yêu sao? Yêu xa đi học thì, đại học xa. Yêu xa thì uh, lúc mà bạn đi nghỉ vụ 2 năm á à. và con ờ, với bạn là yêu xa là bạn ở trong chổng còn con ở ngoài à. đây rồi coi như là ờ, ở ngoài này thì cô gái giống như là hậu phương đợi chờ á trong thời gian đó tụi con gặp được nhau mấy lần cuối tuần á là à. chủ nhật nào á là con cũng lên thăm bạn này hết ừ. mà con thì con kiểu không có biết chạy xe á nên là con lên thăm bạn này thì em của bạn này chở con lên dạ. nhưng mà hỏi duy nè cái trong cái thời điểm đó là lúc mỗi lần mà vợ của con lên thăm con rồi ở trong đó mọi người có bình phẩm hay có xì xầm hay có <laughs> này này kia kia nọ không dạ có nói sao thì cứ nói là bạn gái mày đẹp quá rồi. Dạ. đẹp mà thủy chung rồi ha dạ, hai năm rồi. trời là cứ thứ bảy chủ nhật là lên thăm dạ đúng rồi, rồi lên thăm lần vậy mua đồ nhiều không dạ nhiều một lần lên mua cả cũng phải hai bao hai dạ bao đó. sữa mì con thằng mua bánh kẹo lúc, thái nhưng mà lúc à. đó chú hỏi nè lúc Đồ đó cả là... đơn vị được ăn đồ thái <laughs> không phải chị mà nó ngoài đời mình không được ăn nè để thắc mắc cái này lúc đó làm mà còn trẻ quá chưa có đi làm nữa chứ sao tiền đâu mua đồ thái tại vì à, con là con đã khởi nghiệp từ lúc mà con học xong 12 hai à. dạ là con bắt đầu kinh doanh là kinh doanh đầu tiên của con là con bán wow. son tự làm á son ừ. handmade á ừ. à. dạ là con đi học làm son nên là con đã bắt đầu kinh doanh từ thời điểm đó ừ. trời dỗ quá vậy ồ như vậy là các bạn là yêu nhau 12 năm trời không chia tay chia chứ ngoại trừ cái thuở coi như ấu trĩ ấu, ấu trùng ấu, ấu thơ à. ấu trĩ ấu trùng đó còn ngoài đây trong suốt 12 năm rồi ngoài cái đó là bên không nhau. là bên nhau yêu nhau và đây là mối tình đầu của cả hai luôn đúng không dạ đúng wow. sao không cưới sớm mà để chi mà lâu dữ vậy đúng rồi tới 12 năm mới cưới gì đi nghĩa vụ có hai năm ra rồi dạ, dạ không tại, tại vì... Ờ, khi mà đi ra quân thì cũng có là tính ờ, sẽ cưới ừ. nhưng mà do lúc đó là dịch dịch bùng tới cho nên là mới đây thôi dạ mới cưới đây là nhưng mà có sống thử với nhau trước không dạ không tại vì nhà con rất là khó luôn ừ. là tại vì con là chỉ đi chơi ờ, tới 10 giờ là về với lại là ba con không có cho đi chơi qua đêm ừ. mà ngay cả đi chơi với bạn gái cũng không cho ừ. mà ví dụ mà đi bắn pháo bông mà 12 giờ thì 12 giờ 15 con phải về ừ. còn nếu mà qua 12 giờ 20 là ba con cũng sẽ chửi sẽ ừ. la dạ. con ờ bây giờ thôi hỏi luôn đi coi như ừ, là tổng hợp rồi. luôn trong suốt 12 năm và cho tới bây giờ luôn ừ. là ở ờ, bên nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không đó nhường cho nó trước đi nãy ờ. giờ thấy nó im ắng quá sao tật xấu của cô ấy là gì tật xấu của ờ, vợ dạ, con có cái tật là không có nhiều người khác đã sai rồi mà còn hay nói lại là với con hay là với tất cả mọi người luôn với con với lại mọi người trong gia đình luôn coi như càng á cái tính càng á càng quý đó dạ, đúng, đúng không ừ. tức là hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy dạ đúng rồi hồi đó từ đó từ hồi lúc quen tới giờ ừ. như vậy là mỗi sai lần cũng không nhận là mình dạ, sai luôn mỗi lần con mà gây với cô ấy là con chỉ có thua với dạ, là kèo dưới thôi đúng không dạ đúng rồi <laughs> mà mỗi lần mà con nói lại thì sao con nói lại thì uh, giận rồi này kia thôi mình phải sai thôi dạ đúng rồi ừ. rồi còn gì nữa cô ghen không dạ ghen ghen ghen lắm. chơi mây sông nước không ghen gian chơi mây sông nước không dạ ghen dữ lắm tại uh, ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi thì lát hồi về cũng có chuyện là dạ, mệt dạ đúng rồi còn nhắn tin với bạn uh, trong công ty hay là về công việc á à. là cũng nhắn hoài là cũng nói ví dụ như bây giờ mà. là bạn nữ đó dạ nữ đó còn... cứ khác giới là có chuyện đồng giới rồi có chuyện không có đồng giới không? đồng giới không không có đồng giới mà ghen nữa là mệt lắm mà nghe vậy thì bạn bè của con trên facebook đó là thành phần nam hay nữ đa số là nữ nhiều tại vì bạn... trong công ty con là đa số là nữ à, à bạn facebook dạ. của con mà mỗi dạ. lần con vô comment cho facebook của phái nữ thì vợ con sao vợ dạ, con quản lý facebook con luôn mà vợ dạ, con quản lý facebook con luôn mà trời ơi con hiểu rồi đó không là không bao giờ thấy <laughs> như là comment coi như những bạn nữ rồi đúng không dạ rồi sao nè có thích làm đẹp cái này cũng thích làm đẹp sao? mà làm rất là lâu mỗi lần mà đi chơi mà ví dụ như 4 giờ thì cũng phải năm rưỡi sáu giờ mới xong dạ, còn mặc đồ nữa là chắc một tiếng nữa là 3 tiếng Thế sao mà làm chi mà lâu dữ vậy ta? Dạ. Mang dép hay mang giày thôi là đã nửa tiếng, một tiếng rồi đó Suy nghĩ đó phải không Suy con? Suy nghĩ là mỗi một lần đi lễ đi cưới là là con như sải vàng Chừng nào bà kêu xong hết rồi con mới chuẩn bị đồ Dạ đúng rồi dạ thì ngoài là mấy cái tính đó thôi chứ còn có hay ờ, chụp hình selfie rồi đăng facebook rồi sống ảo không dạ cũng có ví dụ như mà đi ăn ờ, tiệc tùng á thì ừ. uh, hay chụp lắm chụp xong rồi mới bắt đầu cho ăn ví dụ như đi ăn hai đứa bưng hai cái tô ra ừ. thì phải phải cúng facebook em thì đang đói thì con lấy cái đũa với lại cái muỗng tính à. ăn khoan khoan chụp cái rồi mới cho ăn khoan khoan chụp cái rồi mới cho ăn đó cúng thần facebook à. cái đó em cũng vậy mà em nói gì không bỏ thôi cái đó coi như là trào, bệnh trào lưu trào, lưu bệnh trào, trào lưu. đi đó. bệnh trào lưu hết thôi tha cho nó cái tội đó đi con rồi bây giờ con mong muốn à, e, em yêu của mình thay đổi điều gì thì con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi là đừng có nghe lời người khác khuyên giống như là mình sai thì uh, người ta khuyên thì mình nên nghe lắng nghe là phải nghe chứ sao không lại là đừng nghe là người khác khuyên dạ, em mong muốn là lắng nghe. lắng nghe luôn luôn lắng nghe và phải luôn thấu hiểu nha rồi bây giờ tới con đó dạ tật, xấu của ông là gì nãy giờ ông khui dạ, quá trời kìa hay quên hay quên đồ lắm như chìa khóa xe đồ là hay vứt lung tung xong ừ. kiếm là hết thời gian mà đứng kiếm không cũng phải hai chục ba chục phút mỗi lần vậy con có cọc không hơi bực bội à. cái là bây giờ cái hiện tượng gia đình nhà này đó là mỗi lần đi ăn tiệc là ông chồng ông chờ bà vợ hai tiếng đồng hồ mấy cấp nửa rồi. tiếng đồng hồ là bà đi thay giày thay dép bà thay xong xuôi rồi bà vợ chờ ngược lại ông này tiếng rưỡi đi kìm chìa khóa là tới nơi là tan món thứ ba rồi là đi tới, nơi là người ta nghỉ rồi còn gì không nè dạ với lại là hay uh, nóng tánh cọc tại vì kiếm không được cái đó là bắt đầu cọc wow. lên tại vì tự cọc với bản thân mình luôn trời ơi <laughs> trời ơi <laughs> để đâu mà trời học tôi cũng bị tôi bị hoài luôn á thiệt á tự cọc mà tự chửi bản thân á nha rồi còn gì nè có mê game mê shopping gì không dạ là mê shopping lắm bạn này là suốt ngày cứ lướt facebook xong rồi ấy, nói là em cái này đẹp quá anh đặt cái này nha em mua cho anh cái này đi thật ra là mua cho mình <laughs> hay săn sale trên shopee lắm à, à, mà shipper mà giao tới nhà không phải giao đồ cho con mà toàn giao đồ cho bạn này không à. nên mỗi lần mỗi sáng con thức dậy á shipper gọi là con bắt đầu bực lên con nhắn tin á đặt cái gì nó vậy đặt cái gì mà sao không nói ừ. con bực mình lắm à. mê shopping không vợ rồi còn gì nữa nè có mê game không mê game luôn ồ oh chơi game chơi chơi chơi ngồi tập trung mà có nhiều khi là ăn cái đó ra mà cái món đó nguội luôn vẫn còn đang bấm bấm chơi game ừ nghiện game quá cái đó là căn bệnh thời đại rồi căn bệnh chưa có con cho nên là ừ. nghiện game dữ lắm con mong muốn chồng thay đổi gì dạ con mong muốn là thay đổi là bớt quên lại tại vì thời gian mình quên đó mình sẽ không có thể tập trung vào cái việc khác ừ. ví dụ như hai chục ba chục phút đó mình có thể làm được một cái gì khác với lại là bớt shopping lại để dành tiền <laughs> shopping nhiều quá mỗi lần mình shopping con nói vậy anh có muốn có con không tại vì có con là sẽ có nhiều thứ là phải để dành tiền bớt nóng tính lại thì nhiều khi kiếm đồ ừ. không được cái xong mày cọc lên mà hay cọc với bản thân mình xong lát hồi cọc lay qua cho người khác luôn à. xong mày tánh con cũng nóng nữa cọc lay ba con là con cũng sẽ cọc lại luôn trời ơi biết sao hai đứa mới lấy nhau tụi con còn tới một năm tới năm rưỡi nó để cọ sát với nhau á cho nên tụi con phải hết sức là nhường nhịn nhau yeah. Dạ. à, ờ, tại vì đừng có đứa nào cũng giữ bo bo cái cá tính của mình á rồi mất công lắm mối ừ. tình 12 năm quá đẹp đi bây ừ. giờ đến được với nhau rồi phải giữ nhau thì mong cho hai vợ chồng của tụi con sẽ tiếp tục yêu thương nhau tiếp tục uh, uh, xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bền chặt và ừ. có thể thôi cũng lớn tuổi rồi ừ. năm sau làm đứa đi nghe dạ